Xin dung như chẹp phơi Giang làng như hùng tìa David dù như xin dung Đau bơi chào yếm đau bơi như màn muộn Bên chiếu như lùng đĩa chào lùng đĩa như màn miền Giả ninh như Ninh sấy bàn kên chia tài Yếm khói cùng ngoài xê liệp chiến yêm uom cung ngoài hải tàu mai lấy vào chiếu nhê bóng hải tàu hay xấu chiến yếm nìn nhê trình dình tóng xê tông xấu nhê xì chào hâm nhê cháo trình dình nhê miền tông máy chìa hiếu dầu chá nhê xì dạ máy là quầy hấu chá hòa nín ỏi tu chiếu nhê phú diều nín búa tàu, thìn hù, dạ ỏi bún, chinh nín, sầu tu họp. Xe tông, nái nhủng miền, tài ló nín. Tài yếm gia khốp, nhê thìn hù, nhê dạ hiền. Khoi goi lạt kèng mạ, khoi goi lộn hoi nhê kèng. Mai giang làng nhê hùng, ói bỉa tài. Nái tàu, giang làng, nhê hùng, tông hải táo xe tông mai cha hên hay nhẹ chiếu tùng bọ trà hên nhẹ chiếu khôi gọi là kèng mà khôi gọi lồn hoi nhẹ kèng mai giang làng nhẹ hùng ói bịa tài nái tàu giang làng nhẹ hùng tùng hải táo xe nần chĩa nhẹ chiếu tùng nái tàu dầu giang làng nhẹ hùng